Thor Drip USA High-End Equipment Instruction Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center Sau lưng tôi là PA Series Yo! Ah! hướng dẫn sử dụng máy Triceps Deep. À, xin chào các bạn, đây là chiếc máy PA cuối cùng mà Duy Nguyễn hướng dẫn. Nó cũng là chiếc máy PA cuối cùng của phòng này luôn rồi. Đây, đây là một chiếc máy mà gọi là tập thì đơn giản lắm mà tiền thì nó cũng rẻ chút nào bây giờ chúng ta đi qua cái dòng máy này như bao cái dòng mà PA khác không có gì lạ hết rồi chúng ta chỉ có vô tập thôi chúng ta không làm gì trơn trội máy này hết kỳ vậy đó nhưng mà anh duy sáng tạo lắm anh đi sẽ làm nó deep nó nhiều hơn deep đó nhìn cô gái tập sau mình tập dậy nè xuống nè nè xuống là cái người phải dậy nha dựng lên cạch đó tiếp lên cho tay sao vô ngực không có điếp một tay nha các bạn ép tay sát vô nè ép vô bài tập ép ngực trên máy BioArt Triceps Dip. Hồi nãy là Duy đã trải nghiệm tính năng Dip, bây giờ Duy sẽ trải nghiệm tính năng tập ngực, ép ngực. Khác đúng không? Hơi khác một chút xíu, nhưng mà đó vẫn là ép ngực. Bình thường các bạn ép là ép vậy đúng không? Thì mình tập gym phải sáng tạo chứ, cái máy này sao ép ra được? Chest Flies, nhóm cơ tác động, ngực. Rồi, tới tính năng đẩy ngực Xoay tay vào, đẩy xuống chest press, nhóm cơ tác động, ngực, tay sau Xong Cái đó đẩy ngực dưới nha Bây giờ đẩy ngực giữa đẩy cực trên không được máy này không đẩy cực trên được đó là duy thêm cho bạn hai bài bài tập tay sau trên máy BioArt Tricep Dip bây giờ là chúng ta cùng nhau tập bài tay sau tay sau nha nhưng mà nãy các bạn nhớ là dip bây giờ chúng ta cùng nhau tập như vậy tricep extension nhóm cơ tác động tay sau không cùi chỏ nè không có gian ra vậy nha cùi chỏ cố gắng để khép vào tí tóm lại tập tay sau ở cái máy này nó có hai cái cách tập quan trọng mà các bạn phải nắm một là cách nãy cách thứ hai điếp bình thường điếp vô ngực luôn còn tập hồi nãy không vô ngực những tinh hoa của cái máy này tên chính là tricep dip độc quyền tại Việt Nam công nghệ đường cong sinh học bioart hãy cùng Duy Nguyễn đến Thor Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh